ta bị gọi là là bị cái lưng ta nó đau quá trời luôn đừng giận nha mặc cháu hết giận không thôi đừng có giận nữa mà con gái nữa thì tao giận ngay quá à. tại vì mày coi tao là con gái nên tao hết giận mày đó <laughs> ừ ờ, vậy là con gái tao sẽ coi là con gái tạm thời dạ giờ tao muốn giảm cân á thấy không cái bụng tao như vậy nè à, nó bồi tao á nó đỏ đau rồi cái đợt mà chỉ tao giảm cân cái tao cua nó đi để tao lên bụng mày tao ngồi tao nhúng cho nó xuống cái khủng mày ơi mày có học chút coi tao nghiêm túc mà đừng có giỡn tao buồn gì đó thiệt luôn thiệt ý chí luôn ý chí tao quyết tâm rồi quyết tâm lắm luôn á à cũng có với tao được không được không wow ờ cũng được tạm thời vậy đi vậy đúng không ừ. rồi hôm nay mày tập cái gì tao không biết cái gì nữa nó kia mày chỉ nè tao tính tới là người ta chạy bộ quá trời luôn á cardio gì đó cardio chạy bộ nhiều đó nó không giảm mỡ đâu trước cái, trước cái buổi chạy bộ như vậy đó mày phải vận động nặng vô mấy cái bài giống như là cường độ cao tập toàn thân tập hiểu không thân cường độ cao ừ ờ, nói chung là tao hiểu sơ sơ à mà mày chỉ tao đi rồi ok à. nha hôm nay tao sẽ cho mày tập thích đất thích đất rồi ừ mấy cái bài chạy bộ nâng cao đùi gót chạm mông chạy cầu thang ừ. squat ừ, chỉ có vậy thôi cường độ cao nhanh không cần tạm mà mà mới có mệt không tôi sợ mệt mệt mệt mới xuống mở càng mệt càng xuống nhiều mở hiểu không ờ nhưng hiểu mà chưa? nhưng mà tao mới tập á đừng cho tao mệt quá nha tao xỉu á rồi mày làm như là mày dễ xỉu đó vậy cái túi của mày mày nhìn đi ờ ờ, ờ thôi năng lượng nhiều lắm ờ. yên tâm rồi. thích đất thích đất thích đất thích đất đi chống nhạc xuống rồi rồi sao hết xuống đúng rồi Bánh trú Đúng rồi Ê à Đồ mày hết vậy là quá giỏi rồi à. Lên Rồi lên Đúng dạ. Ép chân lại ông ơi Hãm mông xuống ép chân lại Đây nổ thằng cái nè Trời ơi Nhìn nè Không có nặng đâu Ờ sao Chân cái vô Ờ à. Xuống chống tay xuống Thấy không Ờ à. Mọi người xuống à. Lên rồi tôi con gái tôi như vậy tập trong phòng game tôi mới kiếm được bồ không đâu cần đâu đi ừ có khi tao tập mà tao chẳng bông vậy kiếm được trai luôn á mày thôi kệ tao tập đi được chưa chuẩn chưa rồi thích nha xuống ừ. đã rồi đã thôi khép tay vô tí xíu đừng có đừng có để như vậy ra tới đây là được rồi khép về gãy tay mày chết vậy hả vậy hả ừ xuống lên đã nó nặng quá tao nghĩ là cái bụng của mày thích nó không được đâu ờ nó nó, nó xà xuống đất vậy nè không thích được khó rồi đâu rồi khác nha ờ. ok rồi bây giờ bỏ bài hết đất đó đi ừ tới không nổi thì thôi ờ. tập mấy cái bài nhẹ nhẹ ok đốt bỏ toàn thân rồi. Dạ. nghe nha chạy bước nhỏ tại chỗ 30 giây nghỉ 30 giây xong rồi tới nâng cao đùi 30 giây nghỉ 30 giây ờ. xong tới gót chạm mông 30 giây nghỉ 30 Đó, giây okay lên là đó xong rồi nhảy lên 30 giây nghỉ 30 giây tôi sẽ ngồi tôi canh đồng hồ cho ông ok ok xong rồi bài cuối cùng không tập tập ít thôi tập từ từ tập tao không có nhớ à rồi ok xin lỗi ba bốn bài đó đúng rồi đấy chưa rồi vậy biết hả dạ. nơi cơ đùi mỗi bài là 30 giây có chạm bông mỗi bài 30 giây nghỉ 30 giây okay. tôi canh đồng hồ cho ông luôn rồi ok ừ xong bài cuối cùng là nhảy rồi rồi biết rồi có cần phải đứng nhảy chung không um, thôi đi mày mày mày mày để sức cho mày chỉ tao đi ok rồi được rồi mày ngồi xuống mày đếm giờ tao nha rồi rồi tao bỏ điện thoại cái ok này tao cầm cho rồi bây giờ bây giờ là gì chạy gót gót gót gì gót chạy bước nhỏ chạy bước nhỏ trước chạy bước nhỏ là đúng rồi dũng chân thôi đúng rồi đúng rồi ủa vậy bước nhỏ chưa hay bước lớn bước đó hơi lớn rồi nhỏ rồi ha ừ không nhưng mà mày bị cấn thì mày chạy bước lớn được tao tha thứ cho mày Ờ, cảm ơn bạn đã hiểu đủ chưa chưa mới có 18 giây à tao bị đồng hồ trung quốc trời ơi đồng hồ trung quốc lâu lắm mày đập mẹ luôn cái điện thoại giùm tao đi điện thoại trung quốc trời ơi khổ quá ờ. rồi. rồi 30 giây rồi em nghỉ 30 giây đi còn dây giày lại kìa má đó thôi nghỉ nghỉ 30 giây hả ừ. thôi nghỉ lâu quá hả trong Đặt lúc luôn 11 đi. giây giày là hết 30 giây rồi thôi luôn đi ừ. nghỉ ít thôi nghỉ ít thôi mình, nhắm cân mà nghỉ ít thôi hết 30 giây rồi ờ gì nâng nâng cái đùi ừ để tay vậy hả đúng rồi ê mày tao đang không nổi mày ơi ráng đi nặng quá ráng đi mở xong à đúng rồi ê tuấn tập cứng quá cảm đi cái chân nó bự ừ, ừ, ừ, rồi nghỉ đi chuẩn bị gót chạm không <laughs> thấy phê phê rồi đó trời đồng hồ tao trung quốc giờ nghỉ lẹ lắm hết nghỉ rồi tiếp hết nghỉ rồi ừ hết bao nhiêu nghỉ rồi rồi tao nói mày cái đồng hồ tao nói trung quốc hiểu không được rồi được rồi mày tập á nó nhanh mà tự nhiên cái lúc mày nghỉ á nó còn nhanh hơn nữa ok bây giờ tiếp đi gói chạm không gói chạm không ừ ừ đúng rồi hành mùa hay con mùa vậy kể người ta đi chuyện của người ta mà ờ tao hiểu rồi ha ừ. tập đẹp mà lại má trời ơi <laughs> cái vô không có chạm được tao chạm được nè mày ơn mày ơn tao tao nó dậy chưa tao quên mất tao mồ rồi mày đi mày quên bấm thì cậy mày chứ tao tập xong rồi bây giờ cái gì nữa bốn lần chống vậy bốn lần ừ còn nhảy nữa nhảy qua nhảy lại nhảy qua nhảy lại có tin không thì tao bợ cho không, không được rồi được rồi nhảy qua nhảy lại gì ừ. đúng không đúng rồi hey, hey, hey, hey. nhảy ra nhảy vô nhảy ra nhảy vô nhảy ta tao biết rồi hai ba tao tao hơi gọi là hơi quá là hơi quá lố đúng rồi bây giờ vẫn lố ôi không cảm không à tao mới đi vũ trường về tao còn tao còn thuốc tao cảm nha tao biết tao nhảy lố rồi rồi. rồi lặp lại bốn lần giống vậy nha bốn lần ừ tại một lần là phê rồi đó tôi mệt các bạn thấy nè có một miếng nào uống đi uống đi khỏe người lắm để đi trời ơi trời mệt luôn tập được mấy set mà mệt nghe mày nói tập 4 set mà mới tập mới có hai set rưỡi à phải không à, để mốt tao cho mày tập nhẹ lại mà tao ngồi dưới đây tao canh mày luôn tao không dám bỏ đi luôn quá à đúng đi rồi sao rồi khỏe chưa ngon không làm hết hồn mà thiệt tình nghe mùi này nó quen lắm nè nó giống như cái bột đậu ở nhà tao uống á tao cho tao không biết nữa cùng lắm tầm trăm ngàn ký à. này triệu mấy hai triệu bạc bịch của người ta tôi giống mà anh này cái gì vậy mắt it khoan từ từ từ từ từ từ nha mày nói lại cái gì mắt it phát mát it ừ, phát effect ừ tao coi phim khổ của Duy Nguyễn nhiều lắm rồi nè ừ. tao cũng theo dõi kênh thể hình online nhiều lắm rồi nè ừ. tao nghe nói mát là dành cho mấy người ốm mà mà tao mập vậy mày cho tao uống mát hả mày mày điên mày uống có chút xíu để phục hồi sức khỏe thôi được Tình không tao. có được không Tình có được tao. mày bậy rồi muốn mà phục hồi á là mày phải uống gọi là gì BCAA nè đắc master nè là phục hồi nè mày làm bt mà kiến thức mày vậy hả mày mày mày chết mày rồi mày uống luôn đi con tao đi nói ông duy nguyễn nè tao mét ông duy nguyễn nè bt của ông duy nguyễn cho nó thấp tao muốn nói duyên mơ đem ước mơ cho cuộc sống trong trái tim anh người bt khát khao đam mê cho đời luôn tình yêu chúng ta dù cho gian nan khó chi người bi thì kiêu hãnh sống cho mọi người